Vâng, à, xin chào các bạn à, đang sống và làm việc tại à, Japan. Hôm nay mình à, đăng video thì với mục đích là à, hướng dẫn mọi người cách làm à, à, giảm thuế thu nhập cá nhân và à, xin lại hoàn hoàn lại thuế và giảm thuế thu nhập cá nhân. Thì à, vừa rồi thì là mình à, có đi à, làm và trong khoảng 2 tuần nhé, 2 tuần mình đã lấy lại được à, à, một man à, đây là một man mấy một man chín và một tờ này nữa là man 7 tổng vào hơn 3 man thì à, cái thủ tục mà làm giảm thuế này thì rất chi đơn giản lúc đầu thì mình cũng nghĩ là khó và cũng lằng ngoằng nên là mình không biết Thế là những năm 2000 à, 2019 và 2020 2021 là mình có gửi tiền vào Việt Nam nhưng mà mình không biết cách làm, giảm thuế không biết xin lại cái tiền thuế dân mình đã đóng thuế mình đã đóng ấy thì là mình không biết bây giờ mình biết thì thực ra nó cũng rất chi là đơn giản thì hôm nay qua video này mình muốn uh, uh, chỉ mọi người cách mà tự làm và có thể tự lấy lại tiền uh, với điều kiện là những cái năm trước như là năm nay là năm uh, Zewa uh, số 4 thì năm thứ ba hoặc năm thứ hai năm thứ một các bạn mà cũng có chuyển tiền đến Việt Nam nhưng mà Ờ, do một điều kiện một số cái điều kiện gì đó mà các bạn chưa làm giảm thuế được chưa xin lại thuế giảm thuế được thì là các bạn ờ, nên làm theo mình làm lại hôm nay mình sẽ hướng dẫn online ờ, cách đăng ký xin giảm thuế bằng, bằng online thì các bạn làm thủ tục từ A đến Z xong rồi các bạn lộp lên à, Zemersal là các bạn sẽ trong vòng có tổng hai tuần luôn là các bạn có thể lấy được tiền mình mình mình cũng giật để mình là mình làm có mỗi hai tuần thôi mà mình lên mình làm rồi mình làm hết hồ sơ thứ từ A đến Z Đấy, thì là có đúng có hai tuần là tiền nó gửi tài khoản bắn vòng bòm mà thế là có tiền luôn hôm nay mình à, thông qua video này thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn cách làm cụ thể từ A đến Z thì các bạn à, hãy vào xem video của mình và mình sẽ hướng dẫn từ A đến Z luôn nhưng mà với điều kiện là là cái trước tiên là mình phải có có có ba ba cái là là điều kiện là cái ờ, cái là những năm trước ấy, là một số bạn là à, thường là cuối năm ấy thì là công ty sẽ làm cái lên mặt chữ chô C là tiền tiền điều à, điều chỉnh thuế cuối năm thường là công ty làm cho nhưng mà vì một số điều kiện nào đó thì các bạn chưa làm được chưa xin được giấy chuyển tiền hoặc là uh, chưa xin được cái hộ khẩu hoặc là chứng minh thư bạn các bạn chưa dịch được chưa kịp thì là công ty không làm cho được thì là bây giờ các bạn uh, xin lại được các bạn có thể làm hồ sơ theo cách mình hướng dẫn là các bạn phải xin được những năm về trước có nghĩa là cách ba bốn năm được thoải mái đều có thể làm được đó ba bốn năm nhé chứ không phải là là có nghĩa một năm đâu nhé nhân uh, à, trước năm nay là ba bốn năm đều có thể lấy lại tiền hết và lấy được bao nhiêu là tùy cho các bạn là gửi được bao nhiêu người gửi những người thuộc đấy các bạn gửi được bao nhiêu người gửi tiền về cho bao nhiêu người thì gửi càng nhiều người các bạn có thể lấy được hết được có phải không như của mình đây là à, bốn bàn bảy bốn bảy nhưng mình cái thời điểm đấy là cái năm dây dây qua một này thì mình có gửi có mỗi một cho mẹ mình thôi cho mẹ mình đâm ra là ừ, mình lấy lại được công an 9 thôi không được lấy được hết cả bốn bàn bảy nhưng mà nếu các bạn mà gửi hai ba người ấy, thì các bạn có thể lấy lại được hết số tiền là là gen xe cho xe này là là, là, là hết lại luôn nhưng đây do mình gửi có mỗi một người thôi thế nhưng, nhưng mà Ờ, qua video này mình cũng có thể mong là một số bạn mà à, những năm trước các bạn quên chưa làm được ấy, nghĩ là tiền đấy mất nhưng không mất được các bạn lấy lại được hết có gửi tiền về là lấy được bây giờ mình sẽ gửi à, mình sẽ làm video cho các bạn à, các bạn là xem và à, trước khi xem video các bạn à, cho mình xin một cái à, đăng ký like và nếu mà bạn nào cái cái video này rất chi là bổ ích cho các bạn mà mà chưa làm bao giờ ấy, thì các bạn có thể à, nó à, Ờ, nai nai và xếp cho mọi người xem mọi người ai mà chưa làm thì cũng có thể à, các bạn comment xuống phía dưới của cái kênh YouTube của mình ấy, thì mình có thể dẫn cụ thể các mình mình có thể làm hộ đây mình cũng đang đang mình làm mình thu tiền mình đã lấy được tiền rồi nhưng mà có một chị gái ở công ty cái năm ngoái các chị chị chưa làm được kịp kịp làm thì uh, trong tài khoản của chị uh, cho cái tiền mà sót lại trong cái chỗ mà Gensen cho ceo Ờ, ờ, ờ, dây cái cá cự dây cá cự này thì là nó còn tầm 6 man cơ nhiều lắm Thế chị nhờ mình làm cho thì hôm nay mình cũng làm luôn video luôn và tiện và à, trong quá trình làm video mình cũng hướng dẫn mọi người luôn đấy thì mọi người à, xem video nhé let's go thì vừa rồi mình cũng đã nói qua rồi đấy thì bây giờ trực tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách à, đăng ký uh, hoàn thuế thu nhập cá nhân và giảm thuế thị dân trên uh, máy tính và in ra rồi thì các bạn gửi lên uh, cục thuế để các bạn uh, nhận tiền hoàn lại tiền thì, uh, các bạn sẽ làm theo các bước của mình nhé đầu tiên thì là đây các bạn vào Google đánh uh, chữ gõ chữ e-tắc xong rồi các bạn chọn vào uh, Kokuje Koshi Andensi trên cô cự tại dòng này thì à, nó sẽ hiện ra một cái bảng như này à. đây chờ một tí nó hiện ra ra hiện cái những bảng home bự basic như này đấy thì à, à, các bạn không quan tâm là bên ngoài bên trong như nào các bạn điền vào chọn vào mình cái dòng nó à, Cozin Nokata này mình nhá Cozin Nokata kéo xuống dưới và chọn vào dòng màu xanh này nhé kéo giữa trận màu xanh là là ninte sin koku so ra sodan này Đấy, cho vào đây tiếp theo thì các bạn chọn vào dòng sắc kaisi cho mình nhé trong khu vực này bạn chọn vào dòng in sát chữ ct t xích chữ nghĩa là nó nôm na nghĩa là các bạn à, à, điền các thông tin vào và in ra giấy rồi gửi cho sở thuế à, những năm trước đấy và đây mình chọn vào đây cái mục này thì nó nói về điều kiện Windows rồi các file gì mình quan tâm nhá các bạn chọn vào dòng đôi đi à. thì nếu các bạn nào làm à, năm trước năm thứ ba day qua thứ ba thì các bạn chọn vào Sotokoze nhưng mà mình thì mình làm năm trước đấy là năm thứ hai Soa Ni đấy nhá các bạn thì à, Soani thì mình cũng chọn vào Sotokoze cũng Olaji thôi cũng giống nhau thì chọn vào đây nên đây là mình nói sơ qua là à, các bạn có thể lấy vào năm 1 hoặc năm 30 năm 29 đều lấy được nha lấy cách năm hiện tại là 4 năm tức tức là à, 5 năm tức là năm nay là năm dây qua 4 thì các bạn lấy được 53 2 1 và 30 và 29 là được 5 năm nhé được 5 năm liền nếu mà các bạn nào mà, mà những năm trước các bạn gửi có thể gửi tiền về mà xem bảo lương xem bảo lương lại thì có cái uh, Gensen ờ, Choshuyo đấy thì các bạn chỉ cần bảo ở nhà gửi cái chứng minh thư dịch nó sang tiếng Nhật các cái hộ khẩu cũng được dịch sang Nhật là các bạn cầm cái giấy tờ này các bạn nào như mình cầm lên gửi lên uh, sở thuế Somuze là các bạn xin được lại tiền thuế thị dân năm trước mình đóng nhé bây giờ mình sẽ làm tiếp này à, chọn vào số thứ thuộc D vùng này các bạn là chưa ghi hệ số sơn mự tiếp theo nha ở đây thì nó bắt các bạn điền ngày tháng năm sinh à, số 3 của mình là 59 cũng được nhưng mà thôi nhưng mà cái này nó nhiều người không nhớ được và cái tính của nó lý quy nhật cũng quên rồi đấy thôi các bạn cứ chọn vào ngày dương đi đấy đó, còn mình ghi rõ năm tháng cho nó dễ hơn ok tiếp theo ok ok à, ở đây thì nó có cái uh, sinh của cự nai nhô này thì nó ghi này cái này thì là cái dòng này thì nó nói là bạn có khoản thu nhập nào ngoài lương không nó hôm nay như thế thì các bạn là uh, tôi không có nên tôi chọn lâu các bạn ý yeah, còn các bạn có thì các bạn chọn hay à, cái này thì là các bạn có cầm có một cái tờ VCN cho xe à, cho studio không thì đây các bạn à, của tôi có cái án phải có tờ đấy rồi thì mới xin được mới xin được hoàn thế được các bạn hay nên nó hỏi là cái trong công việc của cái cái, cái uh, công ty của bạn cái cái um, công ty của bạn ấy đã làm cho bạn cái uh, lên một thị trường C chưa thì ừ, đầu năm ngoái những năm đấy là công ty cũ của mình nó cũng làm cho mình thì à, à mình chọn S đã làm rồi làm rồi đã xong rồi à, đây là khâu trừ về về ừ, đây video này về nói chung là về cái uh, bệnh bệnh rồi các thứ rồi thì khấu trừ về tiền nhà và khấu trừ các khoản phí khác nhưng các mục này thì các bạn đều có các bạn điền vào đấy các, các chi phí này cô trừ về các chi phí thì à, mình gửi khởi đầu đấy trong cái mục dưới này thì nó hỏi mình là cái gì đây à, nó hỏi mình là có thông báo có cái thông báo gửi đóng bắt lục thuế của sở thuế không ừ. à, nâu là cái chắc rồi đấy yeah, các bạn nhé à, tiếp theo là vẫn là chưa cái nâu chưa hệ chưa số mũi này à, cái mục này ấy, thì nó rất là nhiều các cái mục khác nhau à, các bạn cứ để ý cho mình cái uh, ờ, kyunyosho toku này đây cái mục này mình cần tiền nhá quan trọng cái mục này là cái mục kiếm tiền mọi nhà mới lại như được sơ được nếu mà nhân viên công ty ấy, thì nó sẽ kế toán ấy nó sẽ up cái file Excel của mình lên ấy nó sẽ ấn một hay rồi nó uh, up cái file Excel lên rồi ok cho mình luôn đây là anh em ta là dùng tay chân nên là anh em ta chọn một thứ hai nhá đây, như kiểu này đây. đây thì nó có hướng dẫn rất cụ thể số 1 là cái mục bên trên đấy à, mục mục này mục, mục Sierra một mục hai đây lên trên đây là cái mục 3 là hai dư xạ là cái người phụ thuộc kết hôn rồi đấy là cái mục sau này cái, cái bảng của mình thì nó ghi đâu sẽ à, bây giờ mình sẽ điền thông tin vào thì ở à, đây nó ghi rõ ràng nhé các bạn 123 các bạn cứ ấn cái so cái bảng Gensen à, Choshiyo bạn các bạn phang vào cho mình là 100 trăm là ok em mình tiền của mình vào 2 3 8 3 7 9 3 làm cẩn nhé đừng có nhầm số là người đấy 2 3 8 3 ok cái dòng này của mình là ủi được có một đây một bảy năm không không không không một bảy năm không không ok thì à, cái mục ba này mục ba này nó bạn đã cưới vợ chưa có có vợ con chưa có vợ chưa kết hôn chưa cái mục kết hôn này thì là mục ba ấy, thì nó có thì nó sẽ khấu trừ cho 38 man này à đi mình mình chơi vừa hôm rồi à à, còn tiếp theo là cái mục này nữa à, mục này cũng liên quan đến à, cái này của mình rồi. À. số 4 này là mình không có này số 4 là mình ấn lâu này à. cái số 4 này của mình là số 3 là mình có số 4 của mình là mình không điền mình chỉ đến một số 5 thôi số 4 đường lá xi si. à cái bảng à, game C à, nên mà chiếu C ấy, nó điền thông tin rồi ấy, thì là mình cứ tham ờ, vào thôi và mục này à, mình có con à, dưới 16 tuổi thì mình phải điền là AD đó còn mục số 6 này mục số 6 mục số 6 thì nó nằm ở dưới đây đây là cái tiền bảo hiểm mình đóng à, móng là xem là bao nhiêu à, ba hai hai sáu chín này ừ, ba tám hai ba tám hai chín ok Đó. xong rồi cái cái bảo hiểm đây là khấu trừ bảo hiểm nhân mạng tính mạng ờ, cái này mình không đăng mình không đăng ký và nó có thì ấn ờ, có vào nhá nó cũng giảm tiền nhiều phết đấy trước mình cũng chơi 125 đấy nhưng mà thấy nó tốn tốn nên mà tính xác định về nước đâu là mình cũng hủy không chơi nữa là mình cứ nasi cái này nó khấu trừ về bảo hiểm về động đất các thứ ấy này, nasi nốt mình không biết khi chơi đâu mà đấy, khấu trừ về à, tiền vay nhà ở mua nhà cũng nasi nốt Ồ, cái này thì cũng nasi nốt cái này mình ít khi dùng à, cái này về đây, những cái người khuyết tật các thứ này à, sống một mình độc thân này à, à, mình nasi nhá cái này mục này mình không có mà không ghi luôn sao <laughs> này cái này là cái công ty mà nó chi trả cái tiền tiền này cho mình ấy thì là mình phải đưa công ty vào địa chỉ công ty nhá mục này là mục địa chỉ công ty nhá đang vị trí công ty mình để cái chữ công ty vào Đấy, công ty của mình nó nằm ở Osaka Osaka bự ta à, Osaka phương tiếp así. último tono una đây là cái tên của công ty là chỗ này là phần địa chỉ công ty nhá à, Kabushiki ok Đấy, tiếp theo đó, các bạn điền vào cái mục này nhớ nhá chọn lại cho mình nhá có số sẵn rồi sẵn sẵn ở trên hình các bạn cứ đo cái hình như nào mà va phang vào thôi nhá tiếp theo này các bạn ấn vào uh, new new cửa này rồi cái này yeah. đây nó sẽ ra cái mục như này để kiểm tra lại phát của nhầm này thì ấn cảm này hai ba tám ba bảy chín ba ừ, cái này là một màn bảy sen tiền cả đấy ừ. tiếp theo các bạn ấn vào chữ ghi nó sẽ hiện cái bảng này bạn đóng Simeru à, đây là à, các bạn lấy vợ rồi ấy các bạn lấy vợ rồi thì các bạn điền thông tin của vợ vào vào tên và vợ vào đây à, nếu mà chưa không có thì các bạn lách nhá của mình Gmail làm sao tám năm và khóa thì ờ, cái thời điểm đấy là vợ mình đang ờ, không ở đây không ở Nhật ở nước ngoài ở bên Myanmar thì ờ, nếu mà ở nước ngoài thì các bạn điền vào dòng này nhé thì cái lúc mà game sen cho c thì các bạn là à, có điền thông tin vào không thì tôi điền rồi thì tôi ấn vào còn nếu các bạn chưa điền vào ấy, thì à, các bạn ấn ý yế nhớ nhá cái chỗ này là quan trọng phết này nó không trừ tiền là mình đấy à, đây mình điền rồi nên tôi mới ấn vào hay tích ok thì các bạn à, uh, thu nhập cái tiền thu nhập của vợ mình ấy. vợ mình uh, tiền thu nhập của vợ mình cái này uh, sẽ là bao nhiêu mà các bạn cứ ghi vào tầm khoảng 15 man đi tùy các bạn nhé Đấy. Đấy, ok cái dòng dưới không cần thiết cái này chỉ thu nhập từ trên thôi và những cái dưới là những cái mà à, nó không liên quan đến cái mục đấy các bạn những mỗi hoài của này nhá một lách các bạn này, của mình thì đấy chính đây là chỉ cái mục mà mình kiếm tiền này mình được tiền này đấy, mục này là mục được tiền này à, các bạn ấn vào mình sẽ khai báo thêm mẹ mình cái thời điểm à, năm dây à, qua hai đấy thì là Ờ, của vợ mấy con mình thì vẫn ở nước ngoài nhưng mà vẫn về nước chơi ấy, đẻ sinh đẻ ở nước ờ, Myanmar thì với mình vẫn có gửi tiền về cho mẹ mình và có giấy chuyển tiền nhưng mà cái lưu ý là cái chuyển tiền này là, là một là Dcom hai là một công ty ty nào đấy mà nó có giấy chuyển tiền đàng hoàng thôi nhé đấy chứng nhận chuyển tiền đàng hoàng thôi nhé đó thì mới nhận được tiền thì cái này chính là đây chính là cái chỗ này mà chúng ta cần lấy được tiền này à, bây giờ chúng ta điền thêm tôi sẽ điền thêm mẹ tôi vào rồi quan hệ của mình đây là mẹ nhớ ngày tháng thì thôi mình đã chấu thì cái mục này mẹ mình ở Việt Nam nên là chắc là mình tích vào nước ngoài rồi và mình chưa khai báo vào nên mà cho C nhá mình chưa khai báo khai báo rồi thì nó không, tính đó. Đó, mình tích vào dòng cuối cùng nhưng mà các bạn thêm một người phụ dưỡng nữa giả sử như là mẹ với cả mình mình có gửi tiền cho mẹ mình và mình gửi thêm cả thêm một cho chị gái mình nữa thì mình tích thêm một người nữa là tích vào đây thêm một người nữa đó còn đây là mình chỉ có gửi cho mỗi nhà mình không ấy mỗi nhà mình, mẹ mình không thì mình à, à bìa tích như thế thôi mình tích là mẹ mình ở nước ngoài rồi thì nên mà chị chỗ C năm đấy là mình à, không điền vào mình dễ nếu mà có phải nằm vào đây nhưng mà và ok đấy thì à, nếu mà các bạn có bố mẹ rồi nhưng mà các bạn cũng gửi thêm cả bố nữa gửi cho chị gái hoặc gửi cho uh, một người nào đấy nữa thì các bạn cứ thêm nó thêm càng nhiều tốt lấy được hết tiền nên mình chỉ có một người thôi nên là mình à, đây thì mình thêm đẹp của mình bà tám mang vào đây đấy. 6 tuổi tăng mình lần tiếp theo thì cái mục này các xong đấy thì mình à, à, là coi như là xong rồi đấy thêm người là ok rồi đấy bây giờ các bạn là ấn vào studio à, tiếp tục ấn vào studio tiếp kéo rồi studio tiếp và ấn studio tiếp và phát ấy thế nào mình được đây chính là cái đoạn cái đoạn này là có tiền này hả à, của mình đấy còn sót lại một man bảy một man 7 c 500 tiền đây đoạn này là mình có tiền à, đây diện dòng này lên là mình đã lấy được hết toàn bộ một man rưỡi cái Zewa 2 đấy là mình à, đóng một man rưỡi mình à, mình có sót lại một man rưỡi đấy Gensen cho Shuyo ấy. kinh các cửa là kinh các cửa của mình đấy là là còn bán rưỡi này mình lấy hết lấy hết luôn bán rưỡi nhá Đấy, ngọt xịt chưa bây giờ mình sẽ tiếp theo là mình làm xem gì tiếp theo là cứ unlock thôi đấy Thế đây thì à, cái chỗ mà phần mình điền thêm ờ, cái chỗ mà à, người phụ dưỡng ấy, dưới 16 tuổi ấy, mình mình đóng tiền mình phụ cho con mình nữa con mình dưới dưới 16 tuổi nên là mình phải thêm vào đây Nguyễn Jin Min Min ok à, đây là con nhé các bạn không cần điện được đây là con bạn ở nước ngoài hay gì đấy mà ờ, mình không rõ thì mình cứ không ghi không điền vào đấy cần thiết thì cái gì cần thiết đâu đấy. nên mặt sự cho nên mà chữ cho xe dư mi nghĩa là là các bạn đã điền vào đây rồi đấy. Đấy. ở đây là mình đa con mình đang ở nước ngoài đấy. thôi cái mình không cần thiết mình cứ để đấy những cái dưới này thì các bạn không cần tiền các các bạn ấn như cự siêu đua cho mình xong rồi tiếp theo đấy nó đây này chính là chỗ này là chỗ tiền này ok này đấy cái khoản này là rất chi là ok này đấy mình thích nhất cái đoạn này này ừ, các bạn này đây là mình đã lấy lại một bàn rưỡi có nhiều bạn năm sáu man hay là bảy man mà lấy lại thì có khi ăn chục man liền luôn đây là cái chỗ mình cần điền vào để mình lấy tiền này mình thì ờ, cái mục này là mình điền ờ, là mình uh Ờ, lấy mình mình chọn vào ờ, ngân hàng này hướng dẫn à, như chỗ ngoài như chỗ à, thôi mình lấy dịch mình chọn qua như chỗ đi như chỗ sau tiếng mình Kyoto tên Shiten Ikeda à, Ikeda tên cái này là tên của của cái chỗ mà si tên chỗ ngân hàng ấy nhé OK tên của ngân hàng ngân hàng ngoài ra thì là cái này thì là là các cái khác thì nếu mà số ngân hàng của bạn nó ghi như thế thì các bạn điền vào nhé Đấy. tiếp theo là mình à, chọn là phương trực nha rồi điền số tài khoản vào số tài khoản của mình vào ok đây là chỗ cái này là cái chỗ nhận tiền là quan trọng nhất là các bạn điền chuẩn đấy à, không là, mất tiền đấy đó. tiếp theo là địa chỉ của các bạn nhé à, địa chỉ của mình mình là cái từ cái thời điểm mà à, năm thứ ba tháng 1 năm thứ ba thì bạn có chuyển địa chỉ không ờ, bạn vẫn vẫn ở địa chỉ cũ không đúng ờ, không thì bạn phải đến thì mới rồi nhá thì mình vẫn ở địa chỉ cũ à, mình không thay đổi Đó. Ờ. tiếp theo ở à, đây sau khi mình điền địa chỉ xong rồi thì nó sẽ cho mình cái địa chỉ này các bạn này à à, chính là đây này Đấy. đây chính là cái chỗ tab mình cần để gửi để cho à, mình à, các bạn gửi để gửi cái um, cái à, cái hồ sơ mình đang làm này lên cái chỗ Somuje này Somuje này thì các bạn các bạn đánh vào đánh vào cái trang Google của điện thoại được máy tính được đấy là Somuje Somuje Omi Hachima đây để mình dừng đây mình đánh nhé thế nó sẽ ra được cái địa chỉ địa chỉ để mình lên nộp nhá đây đây chính là địa chỉ mà chỗ mình cần phải đi lục về là cái địa chỉ tòa nhà mà chúng ta cần phải nộp nộp cái giấy tờ ấy giấy tờ mà à, mình vừa làm đấy để mình nhận tiền đấy đấy đây là đây là chỉ của nó đây đấy. tiếp theo mình làm tiếp nhé chết bà mình đâu ở đây à. tiếp theo là cái này là gì đây cái này cái này không cần thiết bỏ qua đây mango không thiết các bạn à, ghi điền cái ngày đến năm thứ bốn ngày mình nộp hồ sơ nhá à, à tháng năm à, đây là mình điền này. thứ sáu 6 19 ok điền ngày cái ngày của mình nộp hồ sơ ấy còn lại không cần thiết cái là số của mình không có thôi mấy cái này không điền thì không điền chọn không điền luôn thiết Đấy. mình à, điền cho phải biết liền với nhau mới được mấy thằng rồi ok rồi đấy mời xong đây thì mình này vợ mình này à, mẹ mình này cu con này đó đã điền được bốn ạ tổng đây về hết rồi đấy, các bạn đã à, kiểm tra lại sau cái bước đấy mình các bạn kiểm tra lại cái mục này là chuẩn chưa đó, xong các bạn không dồn vào đó, các bạn chưa đi được đấy cái my number là mình, mình không còn điện được vâng tại đây thì ờ, chúng ta ấn ờ, vào ờ, chữ ghi rồi nó sẽ hiện ra cái bảng như vậy thì tiếp theo chúng ta ấn vào dòng download và in sát chữ rồi dòng dưới màu xanh ấy các bạn ấn vào dòng này màu xanh này đó thì các bạn sẽ download file về và mang copy USB và mang ra company in đó. các bạn download về nhé đó. Thì, uh, uh, sau khi mà uh, tôi hướng dẫn các bạn uh, làm cái thủ tục in tờ giấy khai báo uh, hoàn thuế thu nhập cá nhân rồi các bạn uh, copy ra file PDF và cầm ra có mini in thì uh, khi mà lên xả thuế hoặc là nộp qua bưu điện ấy, thì các bạn cần phải uh, cần những cái giấy sau thứ nhất là giấy chứng nhận chuyển tiền này Đấy, giấy chứng nhận chuyển tiền đây nói ví dụ như thế này Đấy nhá có dấu có giết các thứ đỏ hoàng này ngày tháng ở dưới này nó hơi màu tí cái thứ hai là sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư các bạn nhé Đấy, thì là bản tiếng Việt hoặc bản dịch bản tiếng Việt và bản dịch nhé bản tiếng Việt là là bản mình à, à, để nguyên còn bản dịch là dịch tiếng Nhật cho người ta biết và các bạn photo cái thẻ gai hai mặt nhé đen trắng màu được hết cho vào phong bì hai là copy thẻ ngân hàng Đấy. và cái tờ đơn kê khai đấy mẹ nãy mình bảo các bạn là là do Pacomini đấy đấy chính là cái tờ đấy thì các bạn làm theo mình thì các bạn lột lên cái địa chỉ mà sở thuế mà ở trong cái phần mục lúc mình hướng dẫn các bạn đấy thì các bạn gửi đến đấy là trong vòng tầm uh, hai tuần thôi là các bạn có tiền vào tài khoản bong bong bong Đấy, à, chúc các bạn thành công và à, hẹn các bạn vào video sau à, mong các bạn à, xem video của mình cho mình xin một à, like và chia sẻ kênh cho nhiều bạn à, không biết để à, lấy ra những khoản tiền mà à, những năm trước các bạn này đã đóng nó tuy không được nhiều nhưng mà ba à, man 5 man rồi thì 10 man là cũng làm cả vấn đề các bạn có thể sinh sống được một hai tháng tiền nhà đấy Thôi, à, chào các bạn và các bạn bạn à, vào video gần nhất chúc các bạn thành công